Xin kính chào anh chị khách hàng Hiện tại thì Giang đang có mặt tại một căn hộ của chủ đầu tư An Gia và đã bàn giao nhà rồi Thì đây là dự án River Panorama Tại sao khi mà mình bán đời sống Giang lại giới thiệu dự án River Panorama Vì Giang muốn cho anh chị hình dung được chất lượng cái căn hộ mà chủ đầu tư họ bàn giao và những cái nội thất mà chủ đầu tư bàn giao cho khách hàng khi sở hữu một cái căn hộ tại dự án River Panorama như thế nào thì Giang nghĩ rằng cái dự án đò gió chủ đầu tư An Gia họ cũng sẽ bàn giao tương tự như vậy bởi chính vì thế cho nên hôm nay Giang sẽ chia sẻ sơ qua về những cái nội thất mà anh chị khách hàng khi mà sở hữu một căn hộ tại dự án đò gió trong tương lai sẽ như thế nào thì Giang đã bán rất là nhiều dự án của chủ đầu tư An Gia rồi từ dự án giống như River Panorama nè dự án à, Sky 89 nè dự án Hall nè dự án đời sống nè dự án Westgate nè dự án The Standard của An Gia nè và sắp tới đây là dự án đời gió của chủ đầu tư An Gia luôn thì để mình hình dung rõ hơn về những cái bàn giao thì Giang sẽ chia sẻ sơ qua cho anh chị thấy thì cái từ cửa bước bước vào á, thì chủ đầu tư thường họ sẽ bàn giao cái cửa thương hiệu Galaxy lõi thép chống cháy và sẽ tích hợp mắt thần ở đây luôn nè và trên cái hệ thống cửa mà bàn giao á, là sẽ một á, là bàn giao thương hiệu gel đến từ Mỹ hai là thương hiệu Hapler đến từ Đức anh chị khách hàng nhé rất là tuyệt vời với những thương hiệu cao cấp và phía bên đây nó có hệ thống tủ điện nằm bên đây cái này thì nhỏ và cũng chia sẻ sơ thôi và thường tất những cái dự án mà chủ đầu tư bán là sẽ có hệ thống bếp luôn anh chị khách hàng nhé đây là hệ thống tủ bếp trên đây là hệ thống tủ bếp dưới đó và mặt đá luôn nè mặt đá liền luôn nguyên khối và nó có bo cong như vậy luôn nó sẽ rất là vệ sinh trong cái việc à, khi mà chị nấu nướng hoặc là rửa ráy thức ăn đây và tặng cho đa phần sẽ tặng cho khách hàng à, hệ thống bếp điện từ đến từ thương hiệu hấp lơ tùy cái căn bàn giao ha có loại thì hai vùng nấu có loại thì ba vùng nấu thì càng nhiều vùng nấu thì càng tiện lợi và càng tiện lợi về thời gian cho anh chị tiết kiệm về thời gian cái điểm thứ hai khi mà nấu nướng á, thường sẽ bàn giao luôn cái phần à, máy hút mùi nè nấu nướng lên đây hút mùi rất là nhanh ha và cái vòi rửa này luôn vòi rửa này về càng về sau thì chủ đầu tư càng tối ưu về cái vòi rửa và thương hiệu cũng đến từ Hapler của Đức luôn chị khách hàng nhé vòi rửa nè bồn rửa rồi à, bếp máy hút mùi đến từ thương hiệu Hapler còn hệ thống tủ hồi nãy Giang nói nhưng mà quên nói về thương hiệu đây là thương hiệu à, Kata của An Cường và cái phụ kiện là lò xo Hapler của Đức anh chị khách hàng nhé thì cái tủ này á, đặc biệt giảm chấn luôn đó. giống như anh chị mua những căn hộ à, đa phần ở Bình Dương thì cái tủ nó sẽ không có giảm chấn như vậy ha và cái học tủ cũng vậy nha anh chị giảm chấn đó rất là tuyệt vời luôn không biết sắp tới thì à, chủ đầu tư họ có à, khi mà bàn giao cái căn hộ đời gió thì không biết thiết kế nó có cái ban công này hay không thì Giang cũng chia sẻ về à, cái phần ban công ha tại vì dự án của mình đời gió gần sông nên chắc chắn có thể là chủ đầu tư sẽ bàn giao cái hệ thống à, à, cái à, lan can kính như vậy để để cản một phần gió tại vì khi mà ở mình ở gần sông á gió nó rất là nhiều thì cái dự án Riveroma của chúng ta mà đang nhìn đây nè cũng gần sông luôn nên họ thiết kế cái cái cái hệ thống kính này thì nó nhìn rất là sang trọng và đẹp anh chị khách hàng nhé thì mong rằng cái dự án đời gió cũng sẽ được bàn giao như vậy nhìn rất là lịch sự và cái cửa lùa này anh chị thấy nè nếu mà cái căn mà có ban công á thì cái hệ thống cửa lùa này là cửa cách âm luôn khi mà anh chị đóng vào á anh chị sẽ không có nghe bất kỳ một cái âm thanh âm thanh nào luôn thì khi anh chị mở ra thì anh chị sẽ nghe được âm thanh và lấy gió vào cái căn hộ của mình rất là cực kỳ mát luôn Đó. còn đây là về cái cái căn phòng ngủ à phòng ngủ thì ở đây thiết kế cho anh chị ờ, một cái không gian view cực kỳ thoáng nè thì những cái dự án mà Giang bán cho An Gia thường thiết kế những cái view gần như vậy luôn và trên cái cái ờ, cửa view này á chủ đầu tư họ tạo ra cái cửa sổ nè cái cửa sổ này cũng là cửa sổ cách âm luôn vậy khách hàng nhé và lấy gió lấy nắng đó cách âm luôn chống ngọn thì ở đây họ thiết kế họ tích hợp rất là nhiều ổ cắm à, phích cắm điện nè cửa thì à, cửa gỗ vậy nhé trong cửa phòng ngủ mà cửa gỗ luôn nè rất là sang nha nhìn vân gỗ rất là sang thì trên cái hệ thống này họ tích hợp cái hệ thống khóa khóa cơ đơn vị luôn nó chỉ đóng lại còn nhà vệ sinh á nội thất cũng rất là cao cấp anh chị nhé đây là một trong những gợi ý về nhà vệ sinh của ờ, căn hộ mà chủ đầu tư An Gia họ bàn giao nè ở trong nó có cái phòng khu vực phòng tắm nè phòng tắm nó có hệ thống cửa kính anh chị khách hàng nhé đó, rồi à, dồi tắm mưa rồi hoa sen rồi à, dồi hứng nước thì à, ngoài khu vực phòng tắm cách một cái bức ờ, kính sẽ tới cái phòng đi vệ sinh để tránh được cái trường hợp gọi là đi bên trong nó văng nước bên ngoài và nó tránh được cái vấy bẩn ở trên cái nền nhà của mình luôn nhà vệ sinh dường như là dự án nào chủ đầu tư An Gia cũng bàn giao gọi là full cái nội thất trong nhà vệ sinh luôn và thương hiệu rất là cao cấp một là thương hiệu Hapler nè ha hai là thương hiệu Gohe đó đây là cái phòng khu vực à, rửa mặt thì có căn thì chủ đầu tư họ tích hợp cái phần rửa mặt này bên trong nhà vệ sinh có căn thì họ đặt phía bên ngoài họ thiết kế cái không gian nào nó cũng khá là đẹp và rộng thoáng cực kỳ luôn anh chị khách hàng nhé đây cái tủ này là không biết khi bàn giao cái dự án đời gió nó có cái tủ như vậy hay không tủ này rất là tuyệt vời giang nghĩ là chắc chắn sẽ có đó tại vì những dự án trước đây dự án gia thì họ đều làm cái tủ à, gọi là hai trong một vừa là cái gương soi hai vừa là cái tủ để mình chứa những cái mỹ phẩm rồi nói chung nội thất thì khỏi phải bàn còn với cái nền nhà anh chị thấy nè nền nhà gọi là kính gạch bóng mờ 4 nhân 40 nhân 40 ha còn trong phòng ngủ á, Giang nãy Giang cũng quên chia sẻ phòng ngủ thì chị nhìn xuống cái nền nền là nền gỗ anh chị nhé tại sao mà bên ngoài nền gạch bên trong nền gỗ tại vì cái khu của mình á, là gần sông thì khả năng cao là chủ đầu tư sẽ làm cái nền gỗ như vậy để mà cho anh chị khi mà anh chị di chuyển vào phòng ngủ ừ, buổi tối á, thường hay bị lạnh ở gần sông thì gió nhiều nó sẽ gây à, lạnh lạnh chân mình đi bên ngoài phòng khách lạnh rồi mình vô phòng ngủ nó cũng lạnh nữa bởi vì cái huyệt vị trong cái chân rất là quan trọng trên cơ thể con người chính vì vậy họ làm nền gỗ để mà làm cho cái chân mình nó ấm hơn ấm thì nó sẽ đảm bảo được cái sức khỏe cho cơ thể vừa quan tâm đến chất lượng căn hộ vừa quan tâm đến đến ờ, sức khỏe của anh chị thì ở đâu hơn An Gia nữa anh chị ạ. À? Chính vì vậy anh chị hãy ờ, quyết định ngay để mình sở hữu một căn hộ với giá tốt nhất trong giai đoạn đầu của dự án đời gió anh chị nhé. Hiện nay thì thông tin chủ đầu tư cũng chưa có cung cấp ra nhiều thị trường nhiều. Nếu anh chị nào quan tâm đến dự án đời gió thì hãy liên hệ ngay với Giang và sớm nhất. Giang sẽ hỗ trợ anh chị khi nào ra thông tin sớm nhất, nhanh nhất để anh chị có thể sở hữu ngay một căn tại dự án đời gió. Hẹn gặp lại anh chị hẹn gặp lại anh chị hẹn gặp lại anh chị tại vị trí dự án đời gió và tìm hiểu thêm thông tin về dự án đời gió anh chị khách hàng nhé xin chào anh chị